Xin giới thiệu với các bạn bộ nguồn thủy lực 12V 2200W này. Loại này bình dầu 6 lít nhé. Hành trình 2 chiều. Đây đầu dầu ra này. Đây đầu dầu ra này. Loại này sử dụng van điện tử nhé các bạn chỉ cần thao tác bấm nút như này là được. Bấm đến đâu thì lên đến đó và khi các bạn nhả ra thì nó sẽ tự dừng lại nhé. Ở đây là van điện tử chỉ cần sử dụng bộ dây điện kéo dài này là được này. Đấy cái này sử dụng cho một hành trình nhé các bạn có thể chia ra nhiều cây ben nhưng mà sẽ có một hành trình lên và một hành trình xuống hoặc là hai lên hai xuống cùng một lúc cái đấy là do mình chia ra thôi đây là loại 12V nhé ngoài ra bên em còn có cả loại 48 à, 60V đấy. cái này là sử dụng van điện tử này đây có con rơ le này. đây là van an toàn này Đấy. cái dòng van điện tử thì à, à, nó sẽ rất là tiện lợi cho các bạn à, khi thao tác không phải sử dụng van cơ dùng dây điện thôi nên là rất là gọn nhẹ động cơ lớn con này thì với kích thước à, đường kính cây ben à, khoảng 100 tức là khoảng 10 cm trở lên ấy, thì lực đẩy tối đa của nó là khoảng một tấn rưỡi đến 2 tấn Đấy. 12V các bạn nhé có cả loại 60V 60 4872 thì đều dùng chung được Đấy. loại này là loại van à, tác dụng ngắn hạn thôi không phải tác dụng lâu dài không thể chạy 24 trên 24 được loại này là loại lên ben và xuống ben các bạn nhé Đấy. mọi chi tiết liên hệ 0983 818 955 bên em có hai loại một loại 800W à, và một loại 2200W Đấy. 800W thì đẩy được khoảng à, một tạ khoảng 8 tạ